Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay. Hiện tại thì à, mình à, vô tình nha cả nhà thì à, mình biết được cái căn nhà trọ này đó là view một cặp nha cả nhà. view một cặp nghĩa là mỗi bên 5 mét thì một cặp nó là 10 mét và căn nhà trọ này thì hiện tại đã được xây dựng và đang được thiết kế cũng mình thấy khá là đẹp. Như ở đây thì các chú công nhân cũng như là những người mà xây dựng cũng như làm hồ này của nhà thấy không ạ? Đang xây nha. Và theo mình được biết là căn này mình review thôi chứ căn này đã bán rồi nha bán ờ, căn này mình hỏi chú á thì chú nói là bán ờ, giá là 4 tỷ tư 50 nha cả nhà à, chú nói là bao 4 tỷ 50 và đang được thiết kế ở phía trước này phía trước này là là căn nhà nha căn nhà cấp 4 nha căn nhà cấp 4 và có có có có lên luôn đây có có lên tầng luôn đố đố cái này đố luôn này cả nhà đó, đố luôn á chúng ta lên lên luôn kia này à, khá là thấy chỗ này đẹp không à, là là là một trệt một lầu này nếu đây là một trệt một lầu được hai phòng ngủ này à, hai toilet này hai toilet nha hai phòng ngủ hai toilet này rồi có cầu thang này cầu thang có cái kia cũng khá đẹp tại vì mình đang ở một cái căn nhà cũng giống như thế này mà nhà của mình mình đang ở như là mình cũng mua lại mình mua lại nhưng mà chỉ 5 mét thôi còn đang là 10 mét rồi cái này của nhà cái này cái này là mẫu khác này mẫu gì mẫu khác mẫu khác và chúng ta đi vào bên trong chúng ta thăm ờ, sáo nha đang làm nha thì cái này mình review cho cái nhà biết thôi còn lát nữa mình sẽ lên trên kia và mình mình review cái cây mà đã hoàn thiện luôn đó đấy nhà thấy trong mình nha đây cái cây này là đang được cây đang được làm này có cái nhà thấy không ạ đang được làm này đó rồi rồi đi qua đây đây là cái chú này đang làm đây là cái tô này còn cái nhà trọ này có cái gác bên trên luôn á cả nhà gác mình rút luôn á à, rồi gạch gạch cũng đẹp đấy cả nhà à, gạch màu trắng này cũng đẹp này khá đẹp á cửa cũng khá là rộng cửa một mét sáu à cửa này rộng đúng không chứ dùng mấy cái nhà trọ khác là cửa nó nó, nó không được rộng như thế này đâu lát nữa mình tới mình vay coi canh mà hồng thiện rồi đấy cái nhà đây kênh hồng thiện mép bên này này đây là cây hồng thiện phía trước này này thì ờ, cũng của chú luôn cây này cũng được bán rồi à thì ờ, nói chung là hiếm lắm mới gặp được những cái, kênh mà đang xây dựng như thế này đó cả nhà nhìn thấy à, mắt luôn nha cả nhà à, ở đây mình đếm thôi từ được bao nhiêu phòng nè nếu hai bên này mình sẽ đếm không một này hai ba bốn năm sáu này sáu phòng năm phòng à năm phòng cái kia là cửa năm phòng hai bên là 10 phòng cộng với hai ờ, hai nhà cấp 4 à, được hai nhà cấp 4 tính là kinh tế khi mà mình cho thuê á thì mỗi tháng ở đây ờ, Nói thu nhập cái uh, tầm khoảng là 50 triệu không? Cái tầm 50 ờ. triệu, 40 50. Hai mình Hơn review cho cả nhà biết nha. 20 Hơn vâng triệu à? á. 20, 20, 20 triệu một một dãy Không, một dãy là là khoảng uh, ờ, 10 triệu. À một dãy 10 triệu là hai bên là 20 hả? À, Có à? cho thầy em lên cho tôi ba anh. À cho lên tôi tôi ba à? Hay là anh công nhân anh? anh tài sai đang muốn được lên à, lên à, truyền hình <laughs> đây rồi mấy anh đừng muốn được lên truyền hình này chúng ta à, sẽ đưa mấy anh lên truyền hình vị trí này cái nhà vị trí này nè là cái nhà Thái này đó là đường đô 10 nha cả nhà đây là đường đô 10 à, khu L khu L của mình Phúc Mai nha là đường đô 10 và đây là cái lô gốc mà mình à, vừa quay cái video trước cho cả nhà này đó rồi cái nhà nhìn nhìn thiết kế ở trên đây đẹp không ạ đây là phía trước mặt mặt tiền nha rất là đẹp đúng không ạ và ở đây thì mình thấy là không có ờ, hố ga rồi gì hết ở đây lô này đẹp này nhưng mà bán rồi tiếc là bán rồi cả nha, mình review cho cái nhà biết thôi nha 4 tỷ 450 triệu cực kỳ rẻ mình thấy như thế này là rẻ rồi đó và cái nhà hãy theo chân mình lên trên kia quay nha cái nhà hãy theo chân mình lên trên cái căn nhà mà đã hoàn thiện rồi á để mình vay cái, cái, những cái hoàn thiện nha đó rồi đi đi theo trong mình ạ à, và đây là cái à, nhà trọ à, cái nhà trọ này là kênh đảo Hồng tiền nha cả nhà thì à, tiếp nối với cái kênh nhà mà, mà bên kia kìa bên kia là cái kênh mà 10 mét mà mà đang làm á là cũng của chú của một chú luôn thì chú nói thì cứ vay bên đó xong qua bên này mình vay thì mình qua ra mình vay để review cho cái nhà biết thôi à, nó chưa hoàn thiện như nào và nó hoàn thiện như nào à, ra xa xa xíu rồi chúng ta quay à, mặt tiền ha chúng ta quay mặt tiền sau đó chúng ta ra à thái luôn đúng không đó là nhà Thái hòa, đây là nhà trọ này nhìn khá là đẹp đúng không lúc trước chúng ta làm ở máng hiên nữa là mát à, đây là trưa nắng nha mình đang quay hiện tại bây giờ đang là 11 giờ rồi cả nhà thôi à, đây là cái hồ kiện của mình xin ha đây là cái hồ kiện này cô cho con uh, quay video xíu nha con con quay xíu rồi ở à. à, đây là cái hồ kiện như cái nhà Thái này ta quay một xíu một xíu thôi được rồi tại nhà à, của của, của người ta đang ở đó nhà Thái mà rồi qua đây rồi chúng ta đi đi đi vào bên trong ha ở đây chúng ta có mỗi bên là năm phòng nha cả nhà mỗi bên là năm phòng và, và cái này là kiosk này cửa này thì cửa này là của kiosk luôn đó không cửa này cũng nghĩa là của kiosk này vào đây và đó là từ ờ, từ hết cái kiosk đây là cái cửa kiosk luôn này đó rồi mình qua là năm phòng này phòng thứ nhất này thấy chưa anh đã xem em quay video một xíu này anh ha cảm ơn anh nhiều ạ đây cả nhà cái đây là hoàn thiện là nó sẽ như thế này này cả nhà cửa này rất là rộng nha mình có thể mở cửa mình dắt xe ra vô nó cũng cũng rất là thoải mái à, cái nhà tháng không ạ à? à, đây này ấy vào bên trong này không rồi ở đây rồi cảm ơn anh nha anh ha rồi đây à cái này cho em vay xíu anh rồi kênh bên này này à, cái nhà tháng không ạ nếu như mua mà kinh doanh thì ở đây chúng ta sẽ cho cho, cho thuê trọ kinh uh, ờ, thu nhập mỗi tháng cũng khá là ok ạ à anh mà ở đây mỗi tháng mình thơ bao nhiêu anh à? một tháng bao nhiêu một triệu hai đúng không ạ ở đây là một triệu hai nha cả nhà rồi ở đây mình thấy rất là thích cái, cái, cái cửa như thế này nha rất là rộng cửa rất là rộng nha cửa rất là rộng ở đây đúng ở đây ở đây thì ờ, ông có uh, mua được uh, từ dãy bên kia 10 mét qua đây 10 mét luôn thay không qua đây quá quá đã luôn không quá đẹp luôn ở ờ, hôm trước bên này là 22 mét chút hiếm ở bên này 5 mét ở bên bên này một mét bên kia một mét ha rồi chúng ta từ đây đi vào ha để mình đếm lại thêm đủ là năm phòng không một phòng này hai phòng này có số tự ba phòng này bốn phòng này năm phòng đúng cả nhà năm phòng tổng cộng là 10 à, tổng cộng nguyên một cái á này là 10 ở bờ ngang này mình nghĩ là 2 mét á 2 mét đúng rồi 2 mét một nhà bên này là ký ốt này này ký ốt này thì trên năm chỉ có một nhà thôi một căn nhà bên này thôi còn bên này là ký ốt à, bên này ký ốt à vâng bên này là nhà bên này là nhà ờ à, đúng rồi cái này nhà đúng rồi chính xác này cái này nhà nha cái nhà một nhà à, vậy là còn còn lại là kiosk một kiosk này là cái nhà rồi mình nhìn phía trước này cái nhà ơi nhìn phía trước ha rồi cái à, cái giải trọ này thì nó nằm trên đường à, N11 nha cả nhà đây này trên đường N11 nào là 11 à, là 11 và qua bên kia là chợ Mỹ Phước Ba rồi này à, chợ mà chợ chợ khu di ấy nha còn chợ thực sự là chợ Mỹ Phước Ba là quy hoạch của Vicomex là nằm bên khu L bên kia à. rồi ở đây như cái nhà nhìn, nhìn hình dung đi cái nhà hình dung này à, cái nhà thấy không ạ nhà này nhà đang được ở này xây này nhà này cũng mới xây à, nhìn đây cũng mới xây này bên kia này cả nhà mình chưa thấy là kia này cũng là kiosk luôn ha rồi à, cái nhà bây giờ hãy theo chân mình à, đi à, dạo một vòng à, tới cái khu vực mà chợ Bình Phước Ba á à, chúng ta sẽ thấy được là điện máy xanh này rồi chợ này trung tâm buôn bán này rất là sầm uất nha đặc biệt bây giờ buổi trưa này thì mình sẽ không thấy nhộn nhịp đâu nhưng mà nếu mà vay đúng mà vào buổi chiều á tầm khoảng à, bốn năm giờ chiều á, hoặc là sáng sớm á thì cái nhà sẽ hình dung ra là nó sẽ à, đông đúc như thế nào còn bây giờ buổi trưa này có bao nhiêu thì mình mình mình vay bấy nhiêu thôi à, cả, cả nhà hãy theo chân mình nha rồi bây giờ cái nhà hãy theo chân mình nha mình à, bắt đầu từ cái à, cái à, dãy nhà trọ mà hoàn thiện rồi á tức là cặp nhà trọ hoàn thiện á là đường NL 11 chúng ta sẽ di chuyển ra khu chợ nha cả nhà đi một vòng chúng ta đi nhanh thôi thì à, mình vay kỹ đấy, cả nhà đỡ mà mà hình dung á cho nên là cố gắng xem và đây chúng ta ra đường này, đường này là đường à, đơn là 17 này NL11 này bên kia là NL10 này đó, xây rất là khá đẹp khá là bài bản và chúng ta sẽ đi qua bên này là đường DL12 ờ, DG9 gì đó NL7 NL7 cái nha à, phía trước là NL7 nha rồi à, phía trước này là NL7 chúng ta sẽ vèo phái và chúng ta ra khu chợ nha cả nhà à, khu vực này là khu vực trống nha rồi chúng ta sẽ đi, đi ra chợ và bên phía trước của chúng ta này chúng ta có nhìn thấy không trường mầm non Khuyết tâm này đặc biệt ở đây là trường mầm non rất là nhiều nha cả nhà trường mầm non Khuyết tâm này trường mầm non hoa sao mai này trường mầm non thiên thần này trường mầm non hoa phượng đó này nhiều lắm à, phía bên tay trái của chúng ta nếu mà chúng ta đi uh, à, cái đường DG5 á mình lên đường DG5 này phía bên tay trái là cái trường uh, là cái bệnh viện Hòa Hảo đó đây bệnh viện Hòa Hảo phía trước này cả nhà à, bệnh viện Hòa Hảo phía trước đằng sai này cả nhà thấy không ạ đó đường hai phía trước đang sau rồi cả nhà ha rồi và cái nhà hãy ờ, theo chân mình ra chợ nha rồi đây là chợ này cả nhà cái này là đường đưa Duy Nam nha mình đang đi ra chợ à, cả nhà thấy không ạ phía bên tay trái chúng ta có karaoke này à, Thành Đô đúng không ạ quầy thuốc tây này Yên Phương này Lê Yên Phương rồi phía trước của chúng ta này đây là chợ rồi này và phía tay phải này của chúng ta lại có cái trường à, mầm non nữa này trường mầm non này à, con của mình đang học ở trong này Đó. rồi những cái nhà thái đây ở đây uh, sầm uất như thế này thì uh, chỗ mà của mình đó khi mà uh, xây lên đó dân cư tập trung rất là đông đặc biệt là tôi thuê nhà trọ nha mỗi tháng mình thu nhập tầm khoảng là 30 40 triệu là là, là chuyện bình thường đó, à, chưa tính gót thì chưa tính cái căn nhà cấp 4 ờ, phía trước nữa ngoài cái nhà thấy ạ ở đây thì à, khu vực chợ à, vào buổi trưa cho nên nó là chúng ta à, thấy nó không nhộn nhịp bình buổi, buổi chiều đâu buổi chiều nó sẽ nhộn nhịp hơn Và trước đây chúng ta có thấy này kinh coi này coffee tức là cà phê coi à, rồi à, buôn bán cửa chân cũng khá là nhiều ở đây đặc biệt là khu vực Mỹ Phước này á, là dịch vụ nhà đất nhiều lắm cả nhà bản thân mình mình cũng làm nhà đất ờ, mình làm được 4 ờ, năm mình thấy khá là tốt đây cái nhà thái ở phía phía tay phải của chúng ta là kinh doanh buôn bán này bán quần áo này shop quần áo này phía trước là của chúng ta có tập áo văn vinh này chiên đồ dùng gia dụng đủ loại à, nói chung là loại nào cũng có rồi bên rồi hai bên đường đông đông đúc không đúng không cả nhà à, hai bên đường đất là đông shop có bông có gấu bông luôn này bên kia là cửa hàng à, tiệm cầm đồ luôn này hai bên đều có tiệm cầm đồ khá là nhiều rồi cửa hàng xe máy cả nhà cửa hàng xe máy rất là lớn nha chúng ta ra kia là có điện máy xanh à, chúng ta ra kia có điện máy xanh nha cả nhà rồi điện máy xanh ở, ở phía trước này chúng ta à, cái nhà từ đây về ra kia là đường này 8 rồi ha phía trước là đường này 8 à rồi rồi đây là phía trước là chúng ta là đường đường 8 e và cái đường mới xanh đây đường mới xanh đây ạ à. đây đây chính là đường mới xanh này cả nhà và chúng ta về phải thì chúng ta sẽ ra quốc lộ 13 nha à, chúng ta về phải chúng ta sẽ ra quốc lộ 13 và chúng ta về trái thì chúng ta sẽ à, sẽ ra đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn và chúng ta ra chợ chúng ta đi dạo một vòng chợ một xíu ha bây giờ việc phải từ vị trí này mà ra chợ thì tầm khoảng là một km còn bây giờ chúng ta về trái thì chúng ta đi vào chợ cái trục đường lúc nãy của mình cũng là chợ rồi đó rồi như vậy thì à, tính từ cái vị trí nhà cũng như vị trí lô đất mà chúng ta di chuyển thì à, rất là gần đúng không ạ rất sầm uất đúng không ạ nhà thấy rồi ở đây là chợ nha chúng ta ra kia là đường à, đường Mỹ Phước Tân Vạn rồi đường NE1 rồi cái nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nha à, xin chào và tạm biệt hẹn gặp cả nhà vào những video sau ạ à.